một số loại bếp nội địa Nhật với những kích cỡ kiểu dáng và mức giá khác nhau để các bạn có thể tham khảo. Nếu mà các bạn cảm thấy quan tâm thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp à, vào số điện thoại của shop cũng như là để lại comment ở phía bên dưới. Đầu tiên là bếp số 1 giá 1 triệu 6 Paloma IC 330 SBR bếp này là mặt men chống chày chống cháy nồi số 2 1 triệu 9 số series IC330SBR bếp này là có mặt men chống chày chống cháy nồi luôn số 4 1 triệu 7 Rinai VH56BL bếp này là có mặt men chống cháy nồi chống chày số 6 1 triệu 6 Rinai KGE 31 NSBL Bếp này là có mặt men luôn chống cháy nồi chống chày luôn số 7 2 triệu 9 giá Paloma IC à, ờ, xin lỗi các bạn là bếp số 7 giá 2 triệu 9 số series là Paloma ICS 37KL bếp này có mặt men chống cháy nồi chống chày tiếp theo là bếp số 9 giá 2 triệu 6 số series Paloma IC N86BL bếp này có mặt men số 10 4 triệu 7 Paloma IC360 WAR bếp này là full chức năng mặt men chống cháy nồi chống chày bếp phun chức năng số 12 2 triệu 2 IC 800 BR bếp có mặt men số 14 2 triệu 4 BA 39 BR bếp này có mặt men luôn chống cháy nồi chống chày bên đây là một số loại bếp kính đây là số 15 giá 8 triệu Rinai RS 61 AWG 10 RN bếp này là full chức năng full inox gồm có bếp có mặt kính có viền bằng inox luôn trong hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox luôn số 16 giá 4 triệu series là Rinai S650 VGAS CM bếp này là full chức năng full chức năng hờ, hờ, nướng thì chỉnh lửa bằng uh, tự động đây có mặt kính full inox luôn có hộp nướng có mâm nướng mà vị nướng được làm từ inox tiếp theo là số 17 giá 4 triệu số 17 giá 4 triệu à, Tokyo Ga HRTB2A1GSBSL thì các bạn lưu ý cái Tokyo ga này nè nó không phải là một nhãn hiệu bếp ga mà nó là một nhà cung cấp khí ga họ mua bếp ga của những loại như là Haman, Rinnai hoặc là Paloma sau đó nhánh nhánh tem của mình lên để quảng cáo cũng như tặng hoặc là tri ân cho khách hàng sử dụng khí ga của họ như bếp này là bếp Tokyo ga nhưng mà nhà sản xuất của nó là Haman đây đây đây là bếp Haman bếp có mặt kính giá 4 triệu số 18 4 triệu 8 Rinnai RTE S66 VCTSB Bếp này có mặt kính luôn Full ờ, chức năng và full inox Hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox Tiếp theo là số 19 Giá 8 triệu Bếp này cũng vậy luôn là Tokyo Ga Nhưng mà bếp này Tokyo Ga nhưng mà nhà sản xuất của nó là ờ, Rinnai Bếp full inox, full chức năng, full inox Có mặt kính có mặt kính đây có viền bằng ngay nóc luôn và số 20 giá 4 triệu 8 bếp này thì uh, số series là Rinnai S660 VGAS bếp full inox có mặt kính viền tầm từ ngay inox luôn ngoài ra thì bên đây còn có uh, bếp tự bếp âm giá uh, số 22 giá 8 triệu bếp này chỉ là hàng trưng bày thôi bếp chưa có qua sử dụng nhiều rất là đẹp còn ở dưới đây là bếp từ số 21 giá 3,5 triệu đây. thì nếu các bạn mà quan tâm thì các bạn có thể ờ, để lại comment phía bên dưới kèm theo số thứ tự cái bếp mà các bạn yêu thích các bạn ờ, muốn sở hữu thì các bạn để lại comment phía bên dưới hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop để nhân viên tư vấn cho mình luôn bây giờ thì tôi sẽ ờ, giới thiệu cái bếp chính của tôi trong cái clip này Bếp này á, thì ờ, có thương hiệu là Paloma Số series là IC NN86KBL Bếp 6 có máy sau 6 máy số cuối để bảo hành cho các bạn là 901 167 Đây là nội thất của bếp đây Đây bếp còn khá đẹp Không có qua sinh phết gì nhiều Bếp còn rất là đẹp Anh người ta là không kén rồi bên đây không kém bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại lắp linh kiện vào và test những tính năng của bếp để các bạn xem đây bếp này có mặt là mặt men chống cháy nồi chống chày đây bếp có linh kiện full của nó gồm có nắp khói kiềng và một cặp đầu chia lửa cặp đầu chia lửa này là bằng nhôm nguyên khối này thì cũng được sản xuất vào ờ, tháng 3 năm 2017 Đây, bây giờ tôi sẽ bật bếp lên cho các bạn xem Đang like nè Từ nãy giờ ta không kêu mày vô thử bếp nha có cái vấn đề kiếm bếp thôi mà mày kiếm không được hả đang like kìa đang like kìa đây ngọn lửa cháy xanh đẹp ngọn lửa cháy xanh đẹp đây bây giờ thì tôi sẽ thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp dành cho các bạn xem là cái chức năng an toàn khi ờ, gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mọi mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn thì đây có hộp nướng của nó thì có mâm nướng và vị nướng bằng inox luôn bây giờ các bạn nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn từ 5 cho đến 7 giây khi cái que cảm biến này của bếp nè nó nhận được cái tín hiệu tắt lửa đây cái que, que cảm biến đồng bên đây chứ cảm biến đồng ở đây nó nhận được cái tín hiệu tắt lửa thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ga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 ở đây sau khoảng 3 giây thôi bếp của tôi đã khóa ga kèm theo một tiếng ờ, đóng cờ le báo hiệu dù công tắc không còn đang mở đây thực hiện tính năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công chức năng an toàn thứ hai tôi thử cho các bạn xem là tính năng khóa ga khi nước nấu cạn nồi với cái tính năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt này thay thế cho hai miếng đáy nồi bếp có hai cái que cảm biến thông minh đáy nồi này cái nhiệm vụ của nó là khi nó tiếp xúc với cái đáy nồi có nhiệt độ đạt đến 250 độ thì nó sẽ tự động nó khóa ga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 thì tất cả các dòng bếp cơ bản á, của nội địa Nhật thì đa số nó đều có cái que cảm biến để giới hạn nhiệt độ lên đến hai hai trăm trăm rưỡi là nó sẽ khóa ga thì uh, rẻ hơn khuyến mãi á, có dịch vụ lắp đặt cho các bạn thêm một chế độ rang nữa giúp cho cái bếp á, nó thoải mái rang mà không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nếu mà các bạn quan tâm lưu ý đến vấn đề này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào nhân viên của shop để chúng ta được tư vấn thêm tất cả các thành phẩm bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi đều có thể gắn công nút công tắc rang và đều có thể rang xào thoải mái đều có thể rang ờ, đồ ăn với nhiệt độ cao thoải mái thì ờ, cái bếp này á, nó là bếp ga của nội địa Nhật nên nó lúc nào nó cũng sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam tại vì các bạn để ý các bạn thấy nó sẽ có những cái que cảm biến như tôi vừa giới thiệu á, giúp cho cái bếp có thể khóa ga đóng mở ga tự động giúp cho cái bếp nó an toàn hơn tiết kiệm hơn cũng như ờ, các bạn thấy thì khi mà chúng ta sử dụng một bếp như thế này nè tất cả những bếp còn lại nó cũng sẽ đều hoạt động đánh lửa theo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 đây các bạn thấy á, khi mà chúng ta đang nấu là ngọn lửa đang lớn như thế này đột nhiên nó giảm nhỏ lại và chúng ta không tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do cái que cảm biến đáy nồi của bếp nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở bếp nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta nãy giờ ba làm lương rồi đó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 các bạn là sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này đây những loại pin này nó khá rẻ giá khoảng 15 đến 20 ngàn một cặp thôi nhưng các bạn sử dụng được khoảng từ 2 bánh đến 3 tuần nhưng loại pin tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell này đây giá của nó là từ 30 ờ, cho đến 40 ngàn các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần nhưng loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm thì các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này bên bên phải của tôi vừa mới khóa ga luôn thực hiện cái tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công là khi đạt đến nhiệt độ cần thiết bếp đã khóa ga khi đạt đến 200 60 độ đây tôi đã à, để một nguội một bớt rồi nó nguội bớt rồi thì thường thường là nó dao động khoảng chừng 280 đến 290 nó sẽ khóa ga Vậy là ngoài con này còn cái con nào nó giống vậy chứ không được cháu bên bên trái của tôi khóa ga luôn nè bên trái khóa ga khi đạt đến nhiệt độ cần thiết của nó đây 270 à, độ các bạn thấy không 285 độ đây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 để sử dụng pin sạc này á, thì các bạn kéo một pin ở vị trí này ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một pin pin sạc nó không lắp vừa vào được cho nó cũng ngắn thôi học pin thì hình dài nên sẽ không lắp vừa vào được để tăng cường chiều dài cho nó chúng tôi kèm cho các bạn một thanh lò xo như thế này để các bạn có thể sử dụng kèm các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên pin sạc thì nó có hai đầu dấu cộng là cực, uh, cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương của nó có những cái lỗ một cái lỗ nhỏ như thế này nè các bạn móc cái lò xo vào cố định như thế này đây rồi các bạn lắp vào phía bên trong hộp pin hộp pin thì có hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp theo đúng chiều của nó thôi chú ý là các bạn phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực nha nếu mà các bạn lắp sai lắp đảo cực đó, thì để, để lâu ngày thì pin sạc nó sẽ hỏng cũng như bếp sẽ không hoạt động được bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc á, để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay nó còn ít thì các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin nó còn khá nhiều nè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 thì ờ, nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn ờ, có thể mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này đây cái thiết bị ổ cắm hẹn giờ này á giá là 80 ngàn một cái để sử dụng thì các bạn cắm cái ờ, cục sạc này vào sau đó các bạn cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ này rồi các bạn cắm vào ổ điện các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút và mức nhỏ nhất là một phút ở đây tôi chỉnh một phút nè để thử sau đó tôi bật bếp lên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 ngoài ra khi mà các bạn khi khách hàng mua sử dụng cái bếp ga nội địa nhật này á thì 90 phần trăm ta hay gặp vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho ngọn lửa nó cháy không có được xanh đẹp mà nó bị đỏ ở ờ, ngọn thì 90 phần trăm là do cái van ga chúng ta đang sử dụng nó không có được hợp lý cái cái bình ga thôi anh hộp hộp hộp của em ra rồi Tôi rớt cái trong không? Thì 90% cái nguyên nhân làm cho con lửa nó đỏ như vậy á là do cái van ga chúng ta sử dụng nó không có được phù hợp với bếp. Thì ở đây chúng tôi sử dụng thì cái van ga Namilus NA345SVN này nó là cái bếp ga nó là cái van ga sử dụng phù hợp với cái bếp ga này giá bán là 130 000 cái đó là chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp một cách nó tốt hơn tại vì ở những nơi khác họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và quảng và bán với giá là 160 ngàn hoặc là thậm chí là hoặc là gần 200 ngàn và quảng cáo đó là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà các bạn lưu ý á đây chỉ là cái hàng của Việt Nam sản xuất và xuất khẩu với nước ngoài mà thôi ngoài ra nơi sản xuất của nó là ở Việt Nam khi cái này được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam nè đây bên bên trái của tôi cũng khóa ga luôn thực hiện chức năng hẹn giờ thành công nè khi thiết bị hết giờ đây dù công tắc còn đang mở đây